Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Hôm nay có một cái clip rất là đặc biệt là mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái quá trình mà mình làm cái hệ thống à, điện solar và second battery bình điện thứ hai ở trên xe hơi cho chiếc xe đi cầm trại của mình Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key, tụi mình là Yo and Ki, YNK Adventure Đến với channel của tôi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Cái hệ thống mà solar và bình điện thứ hai này á là mình sẽ làm với cái budget build là sẽ kiếm những cái thứ mà giá rẻ hợp lý um, để mà hoàn thành các cái project này thì có những cái món đồ không phải là rẻ nhất khi các bạn kiếm trên um, thị trường nhưng mà những cái món đồ đó với mình là giá cả hợp lý và nó thích hợp cho cái project này của mình thì mình sẽ chọn nha mục đích mình quay lại cái video này là muốn chia sẻ với mọi người những à, bạn mà đang muốn nghiên cứu và tìm hiểu uh, cái cách thức làm ra cái uh, hệ thống điện năng lượng mặt trời và bình điện thứ hai cho xe hơi á, thì các bạn sẽ có cái idea sau khi xem cái video này của mình mình xin nhắc lại đây không phải là cái clip hướng dẫn cách làm ra hệ thống năng lượng mặt trời và bình điện thứ hai trên xe hơi tại vì nếu mà mình quay clip hướng dẫn á thì nó sẽ rất là mất thời gian thì mình sẽ không đi chi tiết về nhiều thứ uh, trong cái quá trình mình làm mà mình sẽ quay qua cho mọi người là từ lúc start tới lúc ờ, finish nó sẽ như thế nào còn bây giờ á, mình sẽ đi vào ờ, chi tiết từng món cho mọi người xem là cần những cái thứ quan trọng nào nhá thì hiện tại á, đồ của mình mua là về gần hết rồi chỉ có một số à, món đồ á, là ngày mai về một ít nữa và ngày muốn về một ít nữa phần đa những cái à, món đồ này á, đã tìm hiểu và xem cái giá sale lúc giá tốt nhất thì mình mới đi mua cho nên mọi người nếu mà có build cái hệ thống này á thì mọi người đừng có đi mua liền mà phải lên kế hoạch là ừ, cần những cái thứ gì rồi à, mới bắt đầu săn giá giá rẻ thì mới mua nhá mua dần chứ những cái món này cũng phải là mình mua một lúc nữa mà những cái cái là sale thì mình sẽ mua xong để dành đợi từ một ngày rảnh mình sẽ hoàn thiện một cái project như thế này thì như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng trong cái project này của tụi mình nhá đầu tiên sẽ là cái tấm hút năng lượng mặt trời solar panel thì loài của mình mua là cái loài foldable có thể fold lại được nếu mà mình muốn gắn ở trên cái chân xe thì mình phải đồ cái bracket để có thể gắn được cái loài foldable này rồi đến cái chỗ mà cắm trái á mình có thể tháo cả cái foldable này ra xong rồi mình để ở chỗ nào có nắng á còn xe của mình lều của mình setup ở cái chỗ gym thì như vậy rất là tiện như người ta người ta sẽ mua cái loài fix để mà gắn à, lên à, trên chân xe luôn chứ không tháo rơi được nhưng mà vì xe mình á nhiều khi mình à, cần để đồ ở trên cái roof rack á thì trong quá trình mà mình chạy xe từ ờ, nhà tới cái chỗ cắm trại thì lúc đó xe đang vận hành thì có thể sạc được pin điện ở trên xe thì không cần phải đến ờ, năng lượng mặt trời chỉ có những lúc á, mà xe dừng lại quá lâu máy không hoạt động thì lúc đó cái pin điện thứ hai nó sẽ bị tiêu hao nếu mà mình có cái tủ lạnh ở trên xe cho nên là trước mắt mình ưu tiên cho cái foldable ờ, solar panel trước tại vì cái đó nó sẽ portable mình có thể di chuyển um, ở những nơi có nắng để cho nó hút năng lượng mặt trời vào um, nhiều hơn để có thể sạc được cái pin điện thứ hai của mình một cách um, hiệu quả nhất thì mình chọn cái option là uh, mua cái uh, solar panel dạng foldable nhé có thể gặp lại được đây đây là cái hộp solar panel của tụi mình cái loại um, panel này á là 160W với cái solar mà mình mới giới thiệu cho mọi người á là cái đó nó đã đi kèm với cái cái controller là cho những bạn á mà có hộp pin điện thứ hai mà kiểu portable á là chỉ cần connect cả cái solar panel này vào cả cái pin điện á là có thể sử dụng được liền và trên cái controller này á là đã có những cái cổng USB để các bạn có thể sạc điện thoại hoặc là sạc những cái phụ kiện mà các bạn dùng đó rất là tiền luôn và cái hộp solar này mình mua là nó đã đi kèm cả cái cái carry bag để có thể pack đồ vào trong đấy rất là tiền có thể để cái solar vào trong cái túi á thì uh, tránh cái việc va đập để uh, làm bị hư hỏng cái solar ban đầu mình không tính mua cái loại foldable này tại vì cái cái foldable này á nó khá là mắc cái giá gốc của cái này á là để 300 đô nhưng mà giống như kiểu người ta muốn clearance á người ta bán hết đi để mà đời mới ra cho nên á người ta để cái giá sale này xuống là còn 180 đô thôi thay vì 300 đô thì còn 180 đô nên mình quất luôn cả cái bộ này cái sản phẩm thứ hai mà mình giới thiệu cho mọi người đó là cái bình điện cái bình điện thứ hai để gắn trên xe cái xe của mình á, cái chỗ sau là khá chật cho nên mình lựa chọn là cái bình điện dạng slim là nó nhỏ gọn như thế này thì cái bình điện này á là cái dung lượng của nó là 120 m và để cho cái mục đích sử dụng của mình á thì mình thấy khá ổn mình nhắm là là trong cái setup này á tụi mình chỉ để cao lắm á là một cái à, tủ lạnh vừa vừa thôi cỡ khoảng 65 lít nếu tương lai mình có điều kiện thì bên cạnh đó mình chỉ sạc điện thoại này rồi sạc máy quay phim của mình này và sạc karaoke để mang đi để để à, giải trí cùng với mọi người bây giờ đã có là solar rồi đã có bình điện thứ hai thì cái quan trọng tiếp theo cái bộ ờ, controller để mà có thể uh, connect vào bình điện ở trên xe nó sẽ giúp cho là khi xe bàn mà đề máy á có thể sạc được bình điện thứ hai này và cái bộ mà xử lý này á là có thể kết nối với cái solar để giúp cho cái solar đi qua đây cái năng lượng mặt trời solar đi qua đây xong rồi có thể sạc được cái pin điện thứ hai cái hàng mình mua cho cái bộ xử lý này á là của hàng Renochi và mình review sản phẩm này á thì mình thấy được rất là nhiều bình luận à, tốt về cái sản phẩm này cho nên mình sẽ thử dùng cái sản phẩm này xem như thế nào à, cái giá thành của cái sản phẩm này á rất là hợp lý để cho những cái bạn mà mới start À, làm cái hệ thống điện năng lượng mặt trời á, có thể xem xét và cân nhắc mua cái sản phẩm này nhá ban đầu á, là mình tính sử dụng cái sản phẩm à, Red Arc của Úc nhưng mà cái sản phẩm đó giá thành rất là mắc chất lượng thì không phải ban rồi chất lượng rất là tốt luôn tạo nên thương hiệu luôn nhưng mà vì cái project này của mình á, là budget build kiếm những cái sản phẩm mà giá thành vừa hợp lý vừa rẻ nhất để mà tạo nên cái project này cho nên là mình bỏ qua cái cái option là sử dụng sản phẩm Red Arc nhá rồi sản phẩm tiếp theo là cái sản phẩm mà Bluetooth kết nối với cái bộ sạc này Thì cái này á, giúp cho bạn kết nối được điện thoại vào cái hệ thống này Để cho các bạn biết là năng lượng mặt trời đi vào trong hệ thống sạc cho hệ thống bao nhiêu Và cái giá của cái này á, nó khá rẻ Chỉ có 39 đồng cho một cái bộ này thôi Đó là 3 phần chính mà mình giới thiệu với mọi người là solar panel này Pin điện tử hai này Và cái bộ controller để sạc cho cái pin điện thứ hai kết nối với solar một cái thứ tư quan trọng mà mình sẽ sử dụng khá nhiều đó là cái inverter sau khi hoàn thành hệ thống nối vào pin điện thứ hai này thì các bạn có thể gắm à, ví dụ như microwave này rồi à, máy sấy tóc máy nấu nước nói chung là những vật dụng ở nhà các bạn có thể nối vào cái inverter đó có thể sai như ở nhà luôn nhưng mà tùy vào cái inverter tùy vào cái watch mà maximum các bạn gắn vào á thì uh, lúc mà sai sản phẩm thì các bạn nhớ để ý tại vì giống như những cái máy nấu nước hoặc máy xe tóc thì cái watt của nó cao thì các bạn không muốn sai quá giống như cái loại này của mình á là đến từ hàng Red Arc là cái hàng rất tốt của Úc mà lúc này mình giới thiệu với mọi người thì cái này do mình có từ trước cho nên là uh, trong cái project này á mình sẽ lấy ra mình sai luôn còn những bạn nào mà chưa có cái inverter này mà muốn à, tìm hiểu muốn mua thì các bạn có thể nghiên cứu à, sản phẩm của cái hãng King này mình có xem quá thì hình như là cái cái 3000W á, là cỡ khoảng mấy trăm đô đó thôi nó rất là hợp lý luôn cái đồ bên á, thì mình chưa chắc là sẽ hơn cái hàng này nhưng mà cái chất lượng với cái giá tiền đó thì mình thấy khá tốt để các bạn xem xét nhá thì trong cái project này á, mình sẽ không uh, tính cái tiền của cái inverter này vào đây tại vì uh, mình đã có từ trước tiếp theo mình cần một cái cái tủ gọi là giống như kiểu cái tủ điện á là để à, những cái à, kết nối những cái câu chi những cái ổ điện trong đó để mình giấu lại cho nó an toàn và nó thẩm mỹ thì ban đầu á là mình tính mua đồ về mình build nhưng mà cuối cùng á là vợ mình come up với cái idea là à, mua cả cái hộp mà First Aid là cái First mà, mà y tế á thì cái hộp này á à, giá của nó chỉ có 60 đô thôi nhưng mà là hộp sắt chất lượng rất là tốt và nó chắc chắn mà cái size của nó là đúng cái size mà mình mong muốn nữa tại vì ban đầu mình tính mua đồ về mình modify để fit vào xe nhưng mà có sẵn cái hộp này á, thì sẽ tiết kiệm thời gian thì dành thời gian đó để mình hoàn thành cái hệ thống này nhanh hơn nữa đây cũng là một cái option mà mình muốn chia sẻ với mọi người là nếu ai muốn làm á, có thể mua cả cái hộp điện này là về các bạn có thể build customize tất cả mọi thứ luôn còn nếu mọi người muốn khỏe hơn không cần phải phải build như mình nhá tại vì mình là mình muốn build theo cái ý của mình thì mọi người có thể xem xét cái hộp mà accessory của cái hàng king này nó có rất là nhiều cổng kết nối giá của nó chỉ có 99 đô thôi cho nên là cho những bạn mà muốn tiết kiệm thời gian á, có thể xem xét cái sản phẩm đó tiếp theo là cái ổ điện mà mình sẽ gắn vào trong cái các cái bảng điện này để từ ổ điện này nối vô cái hộp mà inverter của mình thì vì cái hộp mà inverter của mình á là chỉ có được một cổng à, output thôi thì cái này là chia ra được bốn cổng thì mình có thể gắn được nhiều ổ hơn nhưng mà khi các bạn sử dụng bốn cổng này á thì các bạn chú ý là cái inverter của mình á là cái loài 2000W thì các bạn gắn vào đây những cái thiết bị các bạn phải tính rằng là không được vượt quá 2000 000 w chứ không á nó sẽ bị chập điện nó sẽ có thể là bị cháy cái inverter thì để bảo vệ cái inverter đó thì các bạn phải nhớ là cắm sản phẩm gì vào bốn cái ổ này bốn cái ổ cắm này thì phải tính là ví dụ như mình cắm à, cái microwave vào đây thì à, cái loại mình mua là có thể 600W chẳng hạn sau rồi mình cắm cái sản phẩm thứ hai tất cả mọi thứ cắm vào đây mà dưới 2000W là tốt nhất của mình 2000W thì mình sẽ cắm kiểu maximum cỡ khoảng ngàn tám thôi để cho cái bộ mà inverter này của mình quá tải thì sử dụng là sẽ bền hơn rồi mình có mua thêm cái hộp mà connection cho cái đường dây điện để cái này có thể gắn vào À, cái battery để lúc mình làm dây điện á mình gắn vào cái battery là, là dễ dàng hơn là tiền hơn đó rồi đây đây là có cái cổng để mình bắn cái này vào trong cả cái um, hộp điện này của mình á thì thay vì mình phải drill từng cả cái lỗ để à, luồn giấy vào á xong rồi phải gắn cả cái đồ để mà siêu cả cái lỗ đó để cho nó khỏi bị xước vào cái thanh của cái hộp điện này thì mình dùng cái hộp này á nó có cái lỗ ở giữa này đó là các bạn có thể luôn nhiều dây điện vào một cái lỗ này mà nó có cái brush ở đấy á là để chống bụi nữa rất là tốt luôn thì uh, cái này ban đầu là mình không tính sử dụng nhưng mà mình nghĩ lại trong, trong nhà mình có cái sản phẩm này á thì sai cái này là sẽ tiền hơn và lúc các bạn mà luôn dây mới vào á có thể luôn qua đây thoải mái chứ không phải là đi lo là drill cả cái lỗ mới nữa cho nên mình thấy cái idea mà sử dụng cái này là khá là hay còn đây đây á, là cái cái uh, kết nối Edison Plug được khá nhiều người sử dụng trong cái Ờ, lúc mà làm xe tại vì cái này kết nối là tháo vô tháo ra rất là tiền luôn đây đây là một số cái câu chi mà mình sẽ sử dụng cho những cái dây điện chính từ cái battery của xe đi ra cái battery thứ hai và trong cái hệ thống điện mình sẽ làm luôn nhá còn đây đây là cái hộp cầu chi giống như kiểu cái cầu chi tổng á để cho những cái thứ accessory á từ cái bình điện thứ hai này á phải đi qua đây đã rồi mới đi ra cái cái cái output để các bạn gắn vào ví dụ như sạc điện thoại thì lỡ có bị chập gì á nó sẽ đứt cái câu chi trước trước khi là nó làm hư cái thiết bị ờ, điện tử của mình và bên cạnh đó thì mình có một số loại dây điện ví dụ như loại dây này là để kết nối với pin điện dây khá lớn luôn à, dây điện này á, thì khá mắc rồi à, dây điện trắng này á, là dây điện mà mình sẽ sử dụng để kết nối từ cái ổ inverter này đi qua cái bảng điện này của mình đó là dây điện này là dây điện dân ờ, dụng ở nhà nhá nó có hai loại khác nhau đó đó là cái phần giới thiệu về những cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng trong cái project này bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra và mình xem mình sẽ thiết kế để đặt những cái đồ điện những cái vị trí mình mong muốn làm sao cho nó thích hợp um, cho cái project của mình và cái sử dụng của mình là dễ dàng hơn nhá bây giờ mình sẽ mở hộp các cái bộ mà để đồ y tế này um, để xem ở trong này cái thiết kế của, người ta như thế nào xong rồi à, mình sẽ à, set up cái hệ thống điện của mình ở trong này đó đúng ra nếu mà mình có thời gian á thì mình chỉ đem cái bộ này đi powder coat lại đi sơn lại thành màu đen á thì nó sẽ đẹp hơn nhiều nhưng mà thôi à, vì thời gian nó không cho phép đợt này mình muốn hoàn thành trong buổi cái ngày nghỉ lễ á cho nên là mình sẽ làm cái này rồi sau này nếu mà mình muốn á mình có thể tháo ra mình đem đi sơn thì cũng không có vấn đề gì cả cái hộp này á ở trong nó có những cái xeo như thế này thì rất có thể là mình sẽ tháo bớt đi để mà mình để đồ điện của mình đó à, và có cái ổ khóa mình sẽ khóa lại thì là sẽ an toàn hơn à, lỡ à, người không để ý á, thì à, mở ra đây xem thì lỡ à, bị à, giật điện hay là bị gì đó à, với cái inverter của mình á, thì nó sẽ sẽ không có tốt khá ưng ý về cái hộp này tại vì à, chỉ có là à, 60 đồng thôi mà mua được cái hộp này thì tiết kiệm rất là nhiều thời gian để mà mình build cái hộp này luôn á thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu um, về cái hộp này cái cách mà mình đặt đồ trong này xong rồi mình sẽ cho mọi người xem thêm bây giờ mình sẽ mở hai cái hộp này cho mọi người xem nhá này Loài này á, là cái loài 30M là lúc mà sạc á, nó sẽ sạc uh, maximum power là 30M nhá. Thì ví dụ như các bạn có solar thì uh, chia ra là solar 15 rồi uh, à, cái bộ sạc ở trên xe cái pin điện thứ nhất đó, là 15 em, là hai cái còn lại là maximum là chỉ được 30 em thôi người ta có cho đi kèm thêm cái temperature sensor cho cái pin điện là đi kèm với cái bộ sạc này luôn rất là tiện đây trong này là có một cái cầu chi đi kèm rất là bự luôn để mình coi cái cầu chi này là bao nhiêu em này cơ chi này 40 em đó có đi kèm luôn dây này là cái dây uh, à, kết nối với những cái xe mới á, mà có Smart Alternator những cái cái mà Smart Alternator đó á, là cần phải có cái dây này giống như kiểu bypass để là charge cho cái bình điện thứ hai đó khi gắn với cái bộ này cho mọi người xem lại một lần nữa cái hộp của nó này đó khá là gọn mà nhìn cũng khá đẹp luôn thì các bạn chú ý nếu mà mua như mình có sử dụng solar thì nó có hai option thì một loại là dành cho không có solar và một loại là dành cho có solar thì mình sẽ chọn cái loại dành cho có solar nhá solar input đó ok rồi mình mở nốt cả cái à, hộp uh, bluetooth này đó là chỉ gọn như vậy thôi Hả? thì cái này là kết nối vô cái hộp này bằng cái đầu dây này là xong kết nối với điện thoại nữa là ok hiện tại mình à, mới ướm thử các cái hộp um, để bỏ đồ điện ở trong này của mình này đó thì uh, cái inverter của mình á, là sẽ để đây rồi còn cái bộ sạc cho cái second battery á, là mình dự tính sẽ ở đó. đó là cái hộp này mọi người coi này là mình mua xong cái vừa khịt cả cái size cho cái inverter luôn hay không <laughs> bây giờ mình sẽ ướm cả cái lỗ để mà secure mấy cái đồ này lại hai cái đồ này lại đó mình sẽ khoan lỗ xong rồi mình vặn mấy cái vịt này vào nhá như vậy là nó sẽ rất là chắc chắn luôn mình ờ, vừa mới vẽ các cái ờ, lỗ này này để ờ, cắt cái này ra xong rồi cho cái cover này lên trên đó là mấy cái sợi dây điện sẽ đi qua cái lỗ này và đi vào trong cái hệ thống đó, thì nó sẽ rất là gọn luôn thay vì phải drill từng cái lỗ mà làm như thế này á, là sẽ bảo vệ được mấy cái giấy như vậy là mình vừa mới cắt xong cái lỗ này này à, bây giờ mình sẽ thử bỏ cái cover vào thử xem nhá đây mình mới cho cái cover ở trên này đó nhìn rất là hợp lý và gọn gàng luôn bây giờ mình sẽ clean up những cái chỗ mình cắt này lại để cho nó bị sharp á là xong ok cái chỗ này là mình vừa mát để mà cắt để mà gắn cái bảng điện để mà sử dụng những cái đồ ờ, gia dụng ở nhà này đó là mình sẽ để vào đây đó, <laughs> quá hợp lý luôn bây giờ mình ờ, khoan cái lỗ xong cái bắt đầu mình sẽ đi cắt cái này ra cho mọi người xem mình vừa cắt cái lỗ để mà gắn cái bảng điện này vô nè vừa khích vừa đẹp luôn cho nên mình mua cái bố này mình làm cái bảng điện cho mình á có cái ổ khóa khóa lại thì trong này á mấy cái um, chỗ này này sẽ rất là an toàn luôn chứ không uh, ai um, lỡ bị uh, vô ý á đụng vào cái là sẽ rất là nguy hiểm sau khi mình cắt cái lỗ này xong á thì mình sẽ dùng cả cái cái này à, vợ mình mua là dành cho mấy cái siêu của mấy cái xe hơi á đó thì chỉ cần bỏ vào như thế này nha yeah, đó là sẽ rất an toàn không bị đứt tay là một này rồi á dây điện vào đây á là sẽ không bị xước giống như kiểu lúc mà chạy xe á, thì nó sẽ không bị uh, ma sát vô xong bị đứt dây điện à, mà nhìn nào thẩm mỹ không đấy rồi xong rồi này mình chỉ cần cắt ngắn lại nữa thôi là ok này rồi mình cắt cái này đút nó vào là vừa đẹp luôn yeah bây giờ cho bao nhiêu giờ điện vào đây cũng không sợ <laughs> quá hợp lý luôn mình mới gắn xong cả cái chỗ để mà luôn dây điện vào trong này đó. quá hợp lý luôn bây giờ gắn cái cover vào thấy đẹp chưa Đấy. kiểu đường trước này chút nữa gắn cover vào này là đẹp nhưng mà mình chưa gắn tại vì mình muốn à, đi xong dây điện là xong rồi gắn cover vào cuối cùng để nó đỡ bị xước update cho mọi người xem một chút này là mình đã lắp xong cái inverter rồi và mình đã cắt xong cái ổ điện um, để sử dụng các thiết bị 240V còn đây á, là cái bộ sạc cho cái pin điện thứ hai này đó thì cái cái dây này là dây um, input của cái solar còn dây này là dây cho cái uh, pin điện từ uh, xe của mình nhá chạy vào đây còn bên này á là um, cái dây output để gắn vào uh, cái pin điện thứ hai còn cái cái này á là cái dây um, uh, cực âm cho tất cả hệ thống luôn đó, ừ, thì mình sẽ đi dây xong mình gắn cái cover này lại này bên này là xong rồi này đó sẽ gắn cover như vậy lại rồi mình đi dây bên này tiếp nữa là xong sẽ gắn vào bên này đây là cái à, panel phía trước này đó rồi à, bên này là có hệ thống à, bluetooth này rồi những cái này là những cái cái input um, ví dụ như solar hoặc là cái bình điện từ xe đó rồi cái inverter thì mình làm theo cái hệ thống như thế này á là mình tự thiết kế là khi mà các bạn mà có đổi xe hoặc là có thay thế thì chỉ cần bưng cái thùng này ra và um, swap thôi chứ không cần phải phải à, cắt dây hay là um, mở vịt để mà, mà tháo những cái dây điện ra uh, rất là phiền luôn thì mình xài cái hệ thống dây là cái đầu cắm là là Anderson plug đó nó rất là tiền và rất là tốt an toàn luôn nhá